Okay, hôm nay yeah, dạ, so hôm nay uh, today ờ, ok <laughs> hôm nay cô cô cô sẽ lên cung trang để dạy cho các bạn nhá cô không đang ngồi ở văn phòng nữa được chưa nhỉ? bạn nào có có đèn lồng không bạn nào có mooncake không có lantern không cho mình xem nào để mình xem một loạt nào trong lúc chờ đợi mạng nó khỏe hơn một chút thì cô sẽ chưa kịp chưa thể uh, cho các bạn xem bài giảng vội nhá đầu thấy giơ tay nhưng mà em có em có cái gì em có gì phải nói chứ em có gì phải nói chứ thế có cần cô xem màn hình chính của cô lên không bạn nào đây phạm khánh hà andy andy andy đâu mặt đâu sao thấy mỗi cái chán này thấy mỗi cái hair my family has a mooncake oh, cho tôi andy có mooncake không cô mở mic cho andy không andy có mooncake không ối ối lại chả thấy nghe gì lại chả nghe thấy gì mạng yếu rồi Chà lớp hôm nay nha có nhiều bạn là quả của cô là cô ơi, con ăn trung thu sớm Chà thế cô là chị Hằng ạ à? không cô chỉ là con thỏ của chị Hằng thôi <laughs> con thỏ ngọc ok <laughs> con chẳng có cái gì ồ thế là giống cô ngày hôm nay rồi con đã con đang ờ, à đấy ok con con đang ở màn hình chính cho nên là con nói gì cô cũng đều nhìn miệng con nói được hết ạ à. ok Andy ai chà ai chà bạn Thanh thấy Thanh Bình đang nói này thấy Thanh Bình đang nói cái gì đó Thanh Bình comment cho cô nào tại vì bây giờ cô phải để cho mạng nó ổn định một chút thì cô mới dám share màn hình lên được khách con chả có cái gì ôi trời ơi cái này thì phải thi ngay bởi vì là được qua ở Pantado thì mình ui ui ui mình thấy có cái đèn lồng màu đỏ của võ Minh Khang ai nhân vật nhí Super Kid <laughs> The Moonlight võ Minh Khang <laughs> yes she uh, he has a, a red lantern <laughs> thế thế cô còn bảo cô lên cung trang yeah, đấy thì thỏ ngọc lên cung mà đó chứ cô cô cô chưa thấy chị hằng của cô đâu nhưng mà chắc là chị hằng đi chơi với chú quậy rồi còn để cô ở nhà để dạy online này chị hằng đi chơi với chú quậy rồi để chị để để thỏ ngọc ở nhà dạy học online cho các bạn được chưa <laughs> ok trời ơi bây giờ cô thử share màn hình xem các bạn có nhìn thấy màn hình của cô không nha nếu không thì mình phải chờ một chút nữa cho mạng ổn định lại thì mình mới có thể bắt đầu học được nha ok yes các con có nhìn thấy màn hình không can you see the screen now comment cho cô biết nào Ôi trời ơi, rồi chưa? Rồi hay là yes, yes, yes, yes à, nào little kid nào đang viết trên bảng của cô đây không được đâu mạng lát không học được đâu nhá à ok rồi hôm nay lớp mình đông quá lớp về hôm nay ăn trung thu xong tiện tiện mở tay lên hay sao mà mà hôm nay lớp đông thế <laughs> ok yes hôm nay chị hằng đi bay rồi chị hằng đi bay với chú quậy rồi còn để lại mỗi thỏ ngọc ở nhà để học online với cả dạy online cho các bạn thôi ok nào bây giờ còn bạn nào mà không được đi chơi thì mở máy lên nào mình cùng học nào <laughs> OK nào so let's start it let's start it now uh, if you remember that uh, bây giờ cô sẽ ghim cái màn hình của cô lên nhá rồi các bạn nào có lớp nào tập trung vào đây nào các cả lớp tập trung vào đây nào tập trung vào đây cho cô nào yêu lắm được chưa rồi đây nha. Okay, today we'll have the new unit. À, hôm nay chúng mình sẽ có bài mới. Ừ. Các bạn có nhớ bài hôm trước mình học về cái gì không? What did we learn about in the previous class? Now, in the previous class, okay, everyone, everyone, focus on me now. Tập trung vào cô nào. Okay. Nào bây giờ hôm trước nha, mình học bài gì? Unit 3, chủ đề là gì nhỉ? Chủ đề là gì? What the topic of unit 3? What the topic of unit 3? Không nhớ luôn. Không nhớ là topic nào à? Body rồi, rồi. <laughs> okay, yes, exactly. We started about body. Okay, great. We started about body and um Today we'll study something we wearing on our body. Hôm nay mình sẽ học kỹ hơn về những thứ mình sẽ mặc ở trên người, đội trên đầu và đeo xuống dưới chân á. Uh -huh. So, ok, nào bây giờ mình sẽ gác lại chủ đề phá cỗ tại vì chị Hằng với chú Quậy đi chơi mất rồi. À, mình chưa phá cỗ được nha ok thì bây giờ mình sẽ học trước nhé xong đợi mọi người về thì mình phá cỗ sau nhá rồi bây giờ mình học trước nha học xong rồi thì muốn phá gì phá được chưa so hôm nay today we'll study something we wear on our body and my favorite clothes okay my favorite clothes and and then um We will study something. Yes, we will study about something. We will study about something. Nào, bây giờ comment cho cô biết là bây giờ um, cô thì thích uh, cô thì rất thích uh, áo phông. Uh, cô thích áo phông lắm. Các con thích gì nào? Comment cho cô biết nào. Okay, can you comment for me? Can you comment for me? Con thích các con thích mặc gì? Các con thích mặc gì nhất? Trừ nhé bạn không thích mặc gì thôi nhá. Ok, trừ những bạn không thích mặc gì ra <laughs> thì <laughs> ok thích mặc gì nhở váy ờ à, váy ừ, váy ok váy váy có thể comment bằng tiếng việt ok thích ok để cô xem nào dress áo quần à ok mặt vui tại sao lại tại sao lại ừ, mặc mặt vui nhở mặt vui là gì <laughs> hey. nào bây giờ mặc váy mặc quần mặc áo thế có thích kính không có thích kính không như cô là cô không thích bị cận đâu nhưng cô vẫn thích kính no yeah chả bao vâng, chả ai chả ai thích kính đâu tại vì đeo vào nặng lắm cho nên các bạn không được xem điện thoại nhiều đâu nặng nào bây giờ comment cho cô nào hôm nay coi như mình là Thỏ Ngọc đi comment cho Thỏ Ngọc biết điều các bạn mong muốn các bạn thích mặc đầm <laughs> mặc váy thích các bạn nam đâu rồi các bạn nam đâu rồi thích mặc cái gì mặc quần áo <laughs> mặc váy ok my favorite clothes uh, uh, quần áo đồ gọi là đồ mặc trên người mà yêu thích của mình nhá my hôm trước dạy rồi đúng không từ my của mình favorite yêu thích và clothes đồ mặc trên người ok let's started with the lesson today nào bây giờ mình tạm thời mình tắt cái chat đi một chút nha mình tạm thời mình tắt chat đi một chút nha không là spam không học được okay good and today I will show you 11 steps hôm nay cô cho các con 12 ờ, vật nhưng mà cô chỉ đề chữ của 10 vật thôi bởi vì là trong audio có 10 vật thôi à thì vậy trước tiên thì mình sẽ nghe qua mình sẽ nghe qua nhá we will listen we will listen over 10 stops here mình sẽ nghe qua 10 vật ngày hôm nay để xem là mình được học về cái gì nhá okay let's start it page 27 activity 2 Listen, point and say. One. Oh, okay, nào bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là listen, point and say. Mình có ba nhiệm vụ chính nha các con nhá. Nhớ này, nghe, chỉ vào và đọc nha. Thế nhiều bạn là chỉ có nghe thôi. Không thấy chỉ vào, không thấy đọc to nha. Nhớ ở trong đề bài là có ba yêu cầu. Nghe, chỉ và đọc to ok bây giờ cô sẽ mở đài cho các bạn nghe nhá ok let's start it I two ear ok the first đâu cô sẽ đọc cho các bạn nào the first bút chì đâu pencil đâu Where's your pencil? Where's your pen? Show me your pen on your finger, okay? Show me your pen or your finger cho cô biết ngón tay với cả bút chì đâu pen đâu bút mực đâu để mình chuẩn bị chỉ màn hình nha cô sẽ đọc này the first boost boost boost mà trong tiếng Việt mình mà các mẹ các bà các cô hay gọi là đi bút vào đó đây trong tiếng Anh đọc là boost okay now repeat after me boost do you have any boost Mở chat nào. Do you have any boots? Do you have any boots? Các bạn có đôi boots nào không? No. Yes. I have boots. A pair of boots. Cô có một đôi boots. And how about you? Comment cho cô biết nào. Có boots không? Yes, okay. Đặc biệt là các bạn nữ nha, các bạn nữ có đôi boots đẹp cực. Okay. So, what color of what color of this what color what color of these boots? What color? Come in for me. Come in for me. What color of these boots? What color? Yes, you have. Hiền thực có cái màu hồng. Okay, but I ask you what color of this What color of this pair of boots? Các bạn nhìn không nhỉ? What color of this pair, pair of boots? What color? What color is this? What color are these? Oh, red. Exactly, red. We have red boots. Nào như hôm trước bài vừa học rồi tính từ đứng trước danh từ đúng không? Đô, uh, ờ, những chiếc giày cao cổ màu đỏ thì mình nói nào Ê, on comment cho cô nào on comment red boots ok red boots uh ừ -huh. so rồi red nào tiếp tục nào tiếp tục nào cái comment lại phải chat tắt một tí đi không lại loạn chị ngậu nên ok the second nào the second cái thứ này bạn bạn gái nào cũng gần như là cũng thích mặc hết á uhm, dress cái váy liền đó con các con nha cái váy liền nha mình phải phân biệt cái chân váy và cái váy liền nha cái váy liền dress ok nhìn tập trung vào cô này tập trung vào cô này ok nhìn tập trung vào cô nha nhìn tập trung vào khuôn miệng của cô nữa nha three two one dress OK à, cả các bạn trên livestream cũng vậy nha các bạn trong lớp cũng vậy nha three two one dress nhớ nhá khuôn miệng của mình mở rộng này răng nhi ra và có âm ở đằng sau nha. dress ok three two one dress ok good tốt lắm nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nào cái váy liền cái váy liền nha cưng tiếp theo um, nhưng mà cái váy này màu gì what color of this what color of this comment for me bây giờ mà cái váy cái váy gì màu gì là phải ghi cả cụm ra nha chứ không có trả lời chống không cập lốc đâu đấy nhỉ ok cô mở chat rồi đó P P P là con lợn đất đấy hả khi là con lợn đất là pink à, bây giờ pink có biết là màu hồng bất uh, cái gì màu hồng cơ pink gì pink gì màu hồng ít pink con có boost ít pink là pink gì nhỉ cái red pink á red pink á hôm trước học rồi nha hôm trước mình học rồi nha các bé nha pink dress yes exactly pink dress pink dress ok pink dress hơi ngược so với tiếng Việt một chút lưu ý rồi mà lại quên mất hôm nay nha may là có các bạn comment để mình nhớ hà bài đấy nhá không làm không làm bị mắng đấy nghe chưa ok nhớ nào pink dress pink dress cái váy màu hồng ok nào next tiếp nha nào cái boot tại sao ở đây lại có s nhỉ nào cái boot thường thường mình chỉ nói là boot thôi đúng không nhưng mà boot nhưng mà bây giờ lại có s ở đây có nghĩa là bởi vì boost thì nó đi theo cặp mà theo cặp là có hai cái à, ha, có hai cái cho nên là nó phải thêm s đúng không tiếp theo dress ở đây thì nó không không thêm à, es nó không phải số nhiều nên nó giữ nguyên hình này giữ nguyên chữ này nhớ cho cô này còn tiếp theo nữa là cái từ găng tay à, găng tay đúng không găng tay thì uh, theo như cô được biết là cứ đến mùa đông là các bạn là cũng phải có bộ sưu tập uh, fashion show gồm đâu 5 đến 10 đôi găng tay colorful luôn ok và hôm nay mình sẽ học cái từ nhá ropes nào hai cái nha đeo găng <laughs> tay thì đeo hai cái đeo hai cái cái chưa two two ok bởi vì có hai cái trở lên thì mình sẽ là số nhiều mà số nhiều mình sẽ học danh từ số nhiều của của găng tay đây groups ok giơ cái tay lên nào nghe nghe đọc theo và nói nhá groups groups ok nhìn qua qua nào ok we have uh, what color of these what color of these groups đoán đấy đố đấy đố đấy nào groups groups tí nữa cô sẽ dạy đọc nha groups g g g g groups globes ok nhớ nha không có ăn bớt chữ nào của cô thỏ ngọc ấy chưa đã bảo rồi chị hằng với cả chú quậy đi quậy rồi để lại mỗi thỏ ngọc ở nhà dạy học thôi đây này đây này có mỗi trăng này này ok đủ màu ok đủ màu đây rồi nâng cao một tí trên các bạn trên livestream cũng thế các bạn trên livestream nào các có biết cái từ đủ màu không nào đủ màu trong tiếng Anh nào Ok rất nhiều màu rất nhiều màu hiện hữu lên <laughs> trên một đồ vật thì mình gọi là Oh, we will call this colorful. Okay, we have the word color. Hôm nay ờ, học thêm một tí nhá. À, mình có cái từ này đây. Nhìn trên màn hình nào. Color. Ok, bạn nào cũng biết rồi. Color, màu, màu rất nhiều màu sắc nào colorful colorful colorful yes bạn nào đây Nguyễn Thu Hiền chuẩn quá con gái colorful colorful nào bây giờ colorful colorful colorful okay and uh, những cái găng tay mà colorful thì mình sẽ nói là colorful gloves yes of course colorful gloves gloves Good girl. Yes, colorful gloves. And yes, yes, yes, true. Không phải là gloves colorful đâu nhá. No more fun here. Okay. Randall. Ôi sao mà thông minh thế nhỉ? Ừ, mình cũng có thể dùng từ Randall đấy các con. Nhìn nó sặc sỡ cầu vồng này cơ mà. Yeah, of course. Why not? Đúng không? Mình có nhiều từ để diễn tả mà rất là thông minh ái trà gom nhờ bây giờ bây giờ cung đây là bây giờ là cô ngọc là chỉ chỉ bằng tuổi các bạn thôi đấy toàn là để các bạn dạy từ mới từ đến này ok gross nhớ nha mình có boost này mình có dress rồi này mình có colorful hoặc là rainbow groups rồi này tiếp tục mình sẽ dùng cái này ở trên đầu on our head okay we have hat ok từ này chắc là bạn nào cũng biết rồi hat có bạn nào hat yeah red hat đúng rồi quen rồi đấy bắt đầu quen quen <laughs> bài rồi đấy yeah red hat và chỉ có một cái mũ cho nên là mình mình để nguyên đúng không hat nhiều bạn uh, some students will read out loud this word by uh, ờ, uh, ờ, head head uh, hoặc là hat Um, but I recommend you to have the right uh, pronunciation like hat. Ok, cô sẽ có một cái technique cho các bạn nha. Tại sao mà các bạn đọc được cái âm này? Các bạn mở khuôn hình đúng không? Bây giờ mình hãy chơi cái trò lừa một chút đi. À, mình sẽ mở khuôn hình miệng chữ A. À, <laughs> mình mở khuôn hiện miệng chữ A nha. Nhưng mà mình phát âm theo kiểu mình phát âm chữ E ấy. Ờ. a e đúng không à à O. nào luyện theo nha âm này khó ở à nha âm này hơi khó ở à nha các bạn tắt chat đi nào tập trung vào đây luyện phát âm nha cô không cần biết là các con học được nhiều từ hay không nhưng mà cứ từ nào học được là phải phát âm chuẩn nhá ok tắt tắt tắt cái chat đi nào tập trung vào đây nào các con nào tay không hoạt động nữa bây giờ chỉ để miệng hoạt động thôi <laughs> được chưa ok lục look look at me now. Okay, close, closer. Okay, gần hơn. Okay, okay, stop. And we have. Okay, let's start with our mouth. Nào, bắt đầu với khuôn miệng nào. À. Nhưng mà phát âm ra chữ e nào. À. À. Hat. Hat. À. À. Hat. Hat. One more time. Một lần nữa nhá tập trung này tập trung này hơi khó một chút đương nhiên rồi trong tiếng nào mà chả có những cái thứ mà khó phát âm nhất đúng không people heard the soul sure OK. I a e I I hat hat một lần nữa nào I I hat ừ? hat rồi, recommend cho cô biết nào. Để xem các bạn đọc được chưa nào. Can you? Các bạn đọc được chưa? Bây giờ cô gọi một bạn nhá, gọi một bạn đọc đúng được cô chữ này thôi. Bạn nào xung phong nào, raise hand nào, comment cho cô nào. Rồi, bây giờ mà mở ra mà không đọc đúng con hiền thục. Rồi, Ngọc Thiên Kim. À, cô thấy cô thấy bạn ờ, Thiên Kim này bạn mới à? Mới à, để xem thử sức ờ, ờ, Thiên Kim tiểu thư nào. Đâu? Uh, can you uh, turn on the mic, Thiên Kim? Okay, hello. Oh. Hello, teacher. Okay, hello, Thiên Kim. Do you have a great day? Hôm nay con con ngày hôm nay của con có tuyệt không? Yes. Yes, okay, good. Um, can you read out loud this word for me and everybody here, Thiên Kim? Hat. Hat. Hat. okay nào một lần nữa nào bây giờ mình sẽ dí sát miệng vào cái mic cho cô nè. Cô cô cô Thỏ Ngọc hôm nay bị đãng tai. <laughs> Thỏ Ngọc hôm nay bị đãng tai mất rồi, tai dài quá không nghe được. Ok, Bây giờ nói to cho cô một chút nha. Ok, what is this? Hat. Ok, rồi. Nào next một nhân vật nữa nào, một nhân vật nữa nào. Who can? Nói to rõ ràng nhá. Nói to rõ ràng nhá. Trần Duy Phong. Trần Duy Phong nào? lớp 2 tốt lắm hôm nay đúng bài tủ rồi không còn gì phải nói nữa hết chấm nhá rồi đúng bài tủ đúng bài tủ à hello Trần Duy Phong ôi rồi ôi hôm nay có ăn cơm con có có mà mà vẫn ngồi học với cô Thỏ Ngọc này là rất là yêu cô rồi đúng không vâng. ok Ok, yêu. Now, bây giờ, nào read aloud for me this word. What is this? This is a hat. Okay, can you show me uh, what color of this hat? It's a red. So we will use a sentence to describe it. Now, mình dùng một câu để tả nó nào. This is red hat mấy cái mũ con how many one one so okay so this is one hat thì bây giờ nói nào nhỉ this is one hat okay nào bây giờ hôm trước vừa dậy xong nha This is đồ đúng không? Rồi, đây là cái hat okay và nó có màu Red. Ok. Và bây giờ nó có mấy cái cưng? One. One. Mà trong tiếng Anh từ one đây còn có chữ gì nữa nhỉ? Oh, ok. This is. Oh, who can sentence please for me? This is a red cat. Chính xác, exactly. This is a red hat. Okay, good boy. Bây giờ có sticker là dán cho hai mặt luôn. Siêu, yêu luôn nha. Yeah. Thank you. Đấy, học sinh lần này học giỏi nhở. <laughs> yeah, next là các bạn nào. Next một chút nào. Jacket. Five. Look, read to me. Jacket. Jacket. One more time. Jacket. Something we use when the weather getting colder. Something we use when the weather getting colder. Khi mà trời trở lạnh thì các bạn luôn luôn thích mặc những chiếc áo khoác xinh xinh, mặc ngoài cho đỡ gió, mặc ngoài cho đỡ lạnh đúng không? We have the word jacket. Okay. Jacket It's easy for you. So well, what color this jacket? Can you comment for me? Jacket, jacket, jacket. Can you comment? Các bạn nào spam đây? Bạn nào spam đây cho ra khỏi lớp nha. Bạn nào spam nào ra khỏi lớp đấy. Thầy Vương thầy khó tính lắm đấy nha. Ok, rồi yes. Blue blue ok nào bây giờ dậy rồi dậy tính từ đứng trước danh từ rồi lại cứ trả lời cục xúc cục cọc lốc là blue bây giờ cái gì blue à, an phú an phú comment lại cho cô nào cái gì blue <laughs> cái gì blue đây à, cô mở chat nào cái gì blue nhỉ đây là nếu mà để nguyên chữ blue này là chỉ dành cho các bạn mà mới học thôi đấy nhá còn học uh, chuẩn chỉnh uh, theo chương trình các thứ rồi là được chưa à, bây giờ nha bây giờ nào comment nào cái gì blue mới được we have we have blue jacket okay blue jacket và mình có the six six học đi ông chút nữa cho làm bài à, kiểm tra một vòng mà lại không làm được là là là ấy đấy nhá jacket is blue là không ta tra luôn thầy Vương kiểm tra cho em uh, kiểm tra cho em bạn nào spam nhá ok bạn nào spam cho em ạ ok yeah we need have a respectation on the class mm -hmm. Yeah, we have. Nào tiếp tục nào, mình đã học boots rồi này, dress, uh, robes, hat, jacket. And now, năm từ nữa, sáu từ nữa nào. Pens. Pens. Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Tại vì lộc quần có hai ống mà. <laughs> Đúng không? Yes, mình biết đây là một cái quần nhưng nó có hai ống và cái từ pants này nó biểu diễn là những cái áo quần á ok pants pants cái quần ok pants ờ, ok repeat after me từ này dễ nhỉ nhưng mà không được để mất âm gió đó nhá pants pants pants ok come in pants ok um can you can you Okay, pens. Okay, now, so what color of these pens? What color of these pens? Can you comment for me? Bây cô sẽ mở chat ra nào. You know, can you comment for me what color of these pens? What color of this? brown okay <laughs> bow oh no it's not bow it's brown brown yes Thank you Hiệp Phạm. Thank you Đinh Hoàng Bảo. Brown. Minh Đức. Yes, okay, great. Brown. Brown is brown. Okay. Trần Ngọc Thiên Kim. Yes, of course. Yes, is brown. Brown pen rồi. Yes. Nguyễn An Phú. Một câu trả lời xuất sắc chuẩn chỉnh. Đúng như theo format của cô Ngọc. Yes. These are brown pens. <laughs> okay. These are brown pens. Okay this nha bởi vì nó có hai cái ống quần nghe chưa nó là số nhiều ừ. rồi bây cô sẽ viết lên đây cho các bạn dễ mừng tượng nha viết đây là một xí thôi cho dễ học thôi chúng đỡ tẩy hết đi mà nha this còn dùng this nữa không nào cả lớp comment cho cô là cả các bạn trên livestream ấy còn dùng this nữa không nhỉ mặc dù là mình đang ở trên cung trăng nhưng mà mình vẫn đang làm việc cùng với các bạn ở dưới đất cho nên là mình vẫn chưa quên được đâu nha cái này nó sẽ là these nha các con ok these tại vì sao tại vì ở đây mình có hai ống quần đúng không nhỉ mình có hai cái ống quần nó là số nhiều rồi <laughs> yes nó là số nhiều rồi thì mình sẽ phải dùng these are à đúng rồi brown brown pants of course uh, these are brown pants These are brown pens. Okay, để đây, để tạm đây. Next, blues. Nào, the words nào. Bây giờ sẽ mượn một bạn đọc cái từ pens trước. Bạn nào nhỉ? Bây giờ cô thử gọi bạn nào. Bạn nào có thể comment cho cô nào. cô tắt chat đi rồi Nguyễn Đức Quân tốt Hiệp Phạm rồi cô hỏi Hiệp Phạm một tí Hiệp ơi tích cực như Hiệp này học hành này Hello Hiệp yeah. Yes okay uh, How are you today? Hello Oh my god I heard your voice dạ, is... Dạ. Hôm nay giọng hơi yếu Hôm nay ốm à hả? Hôm nay con ốm à? Con trai có ốm à? Không ạ. À. Không à, đấy, ui, trời à. rồi. Không, yes, of course. So, I have two words here. The first is Pants. Okay, the next word. Plus. Huh? What? Plus. Plus. Plus, ah? can can you can you uh, can you can you con chưa học từ này ok rồi thế thì cô sẽ đoán các bạn nào thế bây giờ con đọc cả câu câu nào hôm trước là hiệp nhá, ba hôm nha cô nhớ là ba hôm thì cô đều chỉ cho hiệp cách là miêu tả một vật bằng một câu đúng không miêu tả một vật chỉ bằng một câu thôi tại vì hiệp hay dùng hai câu thì hôm nay hiệp uh, có thể tả cho cô cái quần này trong một câu nào what is this ờ nó vào cái background của chị <laughs> what is this hiệp what are these thì đúng hơn what are these đâu rồi hiệp của tớ đâu rồi hiệp của tớ lại bị tắt mic à mà sao không ok <laughs> what are these ok what are these hiệp these are brown pants yeah these are brown pants và hiệp có thể nhắc lại cho các bạn biết tại sao mình lại phải dùng cụm please a không chữ S. ừ bởi vì có chữ S tại vì là ừ, cái quần này có mấy ống hai ạ ừ có hai ống như là số ít hay số nhiều số nhiều tính rồi chính xác thank you bé yêu nha đó như hiệp là hiểu bài rồi đó ok thank you ok nào bây giờ cô sẽ mở chat lên nào có recommend gì không nào we have pens we have pens here có bạn nào thích mặc pens không pens pens no know you don't know you don't know chị uh, tìm google chứ mà mở google okay có yes you don't like it why Uh, yes, nào bây giờ ngoài cái pa, pants màu nâu này ra thì các bạn còn thích màu gì nữa không? Comment for me nào. có màu gì nhỉ ở đây cô chỉ có một cái màu đen thôi cô à cô chỉ có một cái màu nâu thôi thì các bạn có thích màu gì nữa không pink à <laughs> pink pink luôn pink pants. oh my god cô là cô thích màu uh, uh, about me I like um, what can you say black cô thích uh, black pants. Yeah. Black pants. Do you do you think that? Do you like it? Nào bây giờ comment là red and pink này. Có các bạn là rất thích là red and pink. Có có một bạn uh, học sinh đang ở đây. Yeah, cho nên là cô phải giúp bạn một tí đã. Rồi nào come back, come back next bây giờ mình lại tắt chat đi nhá ok mình lại tắt chat đi hơi nâu một tí tí câu mở ok next to the pants it e blows blows b l o u s e blows ok blows cái áo à lần này các bạn sẽ hỏi ngược lại cô là trời ơi cô ơi tại sao áo có hai ống mà bây giờ nó lại không có số nhiều <laughs> who knows <laughs> ok blouse áo sơ mi nhá đây ví dụ cô đang I'm wearing a blouse blouse here áo áo áo sơ mi này mà mình mặc ở trên trường á mình hay đồng phục á mà áo cộc tay ấy đó, blouse cái áo sơ mi cộc tay ấy gọi là blouse còn áo sơ mi dài tay mình gọi là shirt ok blow blows blows ok what color of these blows lại mở mở chat lên cho các con what color of these blows can you comment for me to let me know that you are you know that con thích màu black red blue wow ô oh, thích uh, purple blows nào bây giờ đây có từ blows nào nhưng mà blows is what color of these blows do you remember hôm trước dạy rồi hôm trước vừa dạy xong đó purple <laughs> ôi an phù nhớ bài yêu quá yes purple hôm trước vừa dạy xong vừa dạy xong nha vừa dạy ờ, một cái sập uh, flex ấy Ờ, cờ đó dạy một sập màu mới luôn mà lại quên mất rồi thì hôm nay cô lại chia sẻ lại nhá cô lại viết lại lên đây cho con nhá purple công ty nữa cho chơi trò chơi kiểm tra màu sắc nào purple blows ok purple blows good tiếp tục next next nào bây giờ mình à, có có boots rồi đúng không mình có boots là là là là cái đôi giày cao cổ à, thế còn cái những cái giày bình thường mà mình giày thấp cổ sao giày uh, đeo bình thường à shoes s h o e s shoes đừng vứt chữ s của cô đi nhá one more time repeat after me đọc theo cô nào shoes chỉ vào chỉ vào đôi giày của mình đang có nào shoes bây giờ mà nếu được là cô sẽ mở một số bạn lên xem là có bạn nào đang đi ra tha đôi giày vào cho cô không <laughs> shoes chính xác shoes ok không phải là su không phải là su cana hay là su gì đâu nhá shoes ok shoes shoes sh sh shoes nặng lắm nhá có cô ấy là she đúng không she thì đây có đôi giày shoes shoes shoes ok chu mỏ lên ok shoes đừng ngại đọc nhá nào mình biết đây là màu pink rồi cho nên là mình sẽ không nói lại nữa nha rồi next gần xong rồi skirt The difference between the dress and skirt is dress. We have a line from the body to the top of the body. But with the skirt, we just ill from the stomach to the end. À, mình sẽ phân biệt giữa cái dress và cái skirt ở chỗ là cái dress thì là cái váy liền còn cái skirt thì mình chỉ mặc ở gọi là chân váy thôi. Okay, skirt. I like skirt very much. Cô rất thích những cái chân váy luôn. Okay. Um, skirt. Do you have some skirt? À, các bạn nhìn vào màn hình nào. Lại có bạn nào đọc là skirt, skirt đấy là khổ đấy. Okay, Skirt. Skirt. One more time, đọc chậm một chút này. Skirt. Skirt skirt. Ok, skirt. <laughs> ok, hôm nay mình sẽ có có skirt này là màu gray, màu xám nhưng mà nếu mà bạn nào không biết thì cô sẽ để bên mình khôi skirt. Uh -huh. À, nào các bạn có biết màu xám chưa biết thì cô sẽ để đây nha. Có thể ghi là gray hoặc là có thể viết là gray. It's okay. Gray, gray đều đọc như thế hết á gray skirt gray skirt một chiếc chân váy có thể ô ơ a gray a gray skirt yes now cuối cùng nào t-shirt cái này phải là t-shirt thì mới đúng cái này là chữ t đâu nó giống chữ chữ to đúng không nào nó giống chữ t này Đấy, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nha để nhớ cái từ này nha có phải là cái áo này nó giống cái chữ T không liền một mạch nhá cô không nói là những cái áo có cúc nha có nghĩa là đây là một cái mảng liền á liền tù tì á à, nó giống chữ T đúng không thì ở đây phải là T-shirt ok T-shirt one more time T tờ, tờ, chữ, chữ T á T-shirt cái áo ok cái áo uh, phông áo phông cộc tay nhưng mà là cái loại liền chứ không phải loại có cúc đâu nha cái này là cái cúc cái có cúc gọi là blouse blouse còn cái uh, cái t-shirt này là cái áo phông áo phông các bạn hay mặc đó rồi yes ok we have uh, bây giờ cô sẽ gọi bất kỳ một con nhá, một cháu lên nào ở đây còn có cái belt nữa nhưng tí nữa cô sẽ dạy sau bạn nào ta who can who can bạn nào tự tin đọc được hết tất cả các từ này nào who can please me hiệp phạm rồi hiệp rồi chuẩn luôn v VTA là ai who's VTA Giang nào thế tắt chat đi nha tắt chat thì gọi VTA xem là ai nào rất là tò mò thế mà là sau các bạn để tên đầy đủ nhá không để này cô không biết là ai đâu asked, okay, can you turn on your mics, please? BTA. Oh, con mở mic lên nào, cô vừa mới uh, request con mở mic á. Chà, hôm nay chị Thảo Ngọc bảo mở mic nhưng mà cũng không mở được. Ok, thêm ai nhỉ? Ai nữa ta? Ai? Okay, hello VTA. Oh, I can't hear you. Không nghe được. Thế một bạn khác nào? Chắc là chắc là do lỗi mic rồi. Who can? Who can please? Who can? Cô thấy rất nhiều bạn raise hand, rất nhiều bạn raise hand luôn. Từ bạn An Phú đi, An An Phú hôm trước xuất sắc rồi, hôm nay An Phú nhiều các bạn nhá. Không An Phú nhiều các bạn đâu. Lương Hà An Nguyễn Yeah, An Phú đơn này phát phát âm được lắm. Ok, Lương Hà An Nguyễn. Ok hello. Oh, yeah, thank God that you can speak out loud this. May quá, may quá rồi. Nào, vừa nãy mình học được 10 từ chút, cô dạy từ thứ 11, thế là con có thể đọc được 10 từ không? Can you read out loud all oh, of this word here? Yes. Okay, the first word to the 10. Let's start it. The first? Boots. Boot. Booze. Booze. S daunnya, booze. Booze. Thought Good. Next. Dress. Dress. Dress. Dress. Oh, okay, next. <laughs> oh no, can you? Đọc không? Cô trợ giúp nào. Can you? Can you? Cờ gì nhỉ? Groves. Glove. <laughs> Glove. nào con trai tôi nhìn vào đây. Ok. Đúng chưa? Nào, g. Nó không phải tiếng Việt nha, nhớ nha. G. Nhẹ thôi, g. Rồi, globes. Globes. Globes. Không phải globe, không phải globe, g ừ. g g g thôi, ừ. g. Globes. Globes. Globes. Globes. Globes đâu bây giờ bây giờ thanh niên mẹ đâu thanh niên mami đâu rồi thanh niên mami có thể đọc cho em từ này đâu ạ ở đây có một ờ, thanh niên ờ, con và một thanh niên mẹ ờ, bây giờ bạn trong hai bạn bạn nào tự tin nào Now we have the words groups G nhẹ thôi g g <laughs> thanh niên mẹ và ôi dạ, bạn này uh, hết thời hạn bị tắt mic rồi thế cô phải gọi một bạn khác nhá xem là cái từ này hơi khó đúng không bạn nào đây comment cho cô nào ừ. gọi con gọi con đi cô ừ. ai ai đang nói đây who's who's talking <laughs> ôi trời ơi who's talking nào kệ chứ Trần Diệu Anh Hiền Thục. Ai? Đỗ Bảo An nhá. Ôi dồi ôi, Đỗ Bảo An nào. Bây giờ sẽ có sau cái bài này là một bài chuyên về từ vựng đấy. Đọc chuẩn chỉ. Oh hello. Can you can, can you hear me, An? Yeah. Yes, okay. And so can you read out loud for me all of these words after that? Yes, okay. The third word, can you? What it is? What is? Huh? What? What? Globes. Gl globes. Lại một G now. con đọc gừ gừ giống nhiều giống kiểu con ừ. mèo nó gừ gừ gừ con chuột đấy gừ gừ gừ globes globes ok globes globe thêm s nào thêm âm gió nào globes globe globes globes globes rồi trời cũng được tốt lại một lần nữa one more time globes Okay, great. Now next. What this girl? Hat. Hat. So tốt lắm. Great. And jacket. yeah, jacket and pants. Yes, and the next to the pen is blouse. Blouse. Okay. Next to the blouse. shoes. Shoes. Shoes. And next to the shoes. Oh, what, what? I can't hear. I can't hear. Can you? Skirt. Từ gì nhỉ? Okay, yes. And the last one. T-shirt. T-shirt. Okay, great. So thank you Now Bây giờ để ôn lại tất cả các từ này. À mình có cái từ nhỏ nhỏ đây cô chưa kịp ghi. Đó là belt đây là một siêu phẩm dùng được đa chức năng gọi là multitask luôn các bạn có biết là gì không comment nào một vật mà rất là multitask ok nào có cái belt cái thắt lưng ok belt một siêu phẩm dùng được trong rất nhiều việc nếu nào mình có việc đầu tiên đó là mình thắt thắt lưng ở eo quần đúng không để cho quần nếu mà rộng thì nó cũng không bị tụt xuống <laughs> ok đúng rồi còn một một chức năng nữa biết chức năng gì không à, bạn nào mà bạn nào mà hư là sẽ có nó sẽ có chức năng khác đấy bạn nào mà hư là là <laughs> có chức năng khác ok yes nha yeah, belt thắt lưng rồi bây giờ mình sẽ tạm tắt cái này đi và mình sẽ đến một cái bài để ôn tập lại nha các bạn chuẩn bị mở chat lên này mở chat lên cho cô đâu nhỉ bây giờ mình sẽ à, monster cap no today we have a mình sẽ có một trò chơi nho nhỏ đâu để ôn lại bài nha we will have the small các bạn có nhìn thấy màn hình không các bạn có nhìn thấy màn hình không we will have oh no Okay. oh nó bị out mất rồi Now đã bị ao mất rồi nào đợi cô tí bây giờ ôn một một loạt một chút nào chuẩn bị chưa đổi chủ đề đâu rồi close where close loading nào chuẩn bị đâu tay đâu đặt tay lên chat nào ok the first the first nhanh lên quickly nhá tập trung nào ok ok ok nào cứ đến cái phần này cái phần này là cái phần lúc nào các bạn cũng yêu thích nhất ý yeah we have a t-shirt We have t-shirt. Là cô tắt chat tạm biệt nha. We have t-shirt à. Ôi mạng lag này. We have suit. Đây là suit. Uh, bộ vest. chưa? Cái bộ âu phục. Belt. Belt. Uh, thắt lưng. Pants. Pants. Quần. Vest. Vest. Áo mayo nha. Áo ba lỗ ấy. À. Gloves gloves, dress, dress, ring, ring, skirt, skirt, earring, earring, có rất nhiều từ đó, shirt, shirt, áo sơ mi dài tay, jacket, jacket, toàn từ học rồi đúng không? Scarf, scarf này là khăn quàng cổ mới từ mới, shorts, short, quần ngắn, tie, tie thắt lưng rồi bây giờ nha mình sẽ lên đây bắt đầu nào okay the now the, the first Back. okay we have the back. we have the back here what là hình một hình hai hình ba nhỉ one two or three one two or three come in come in for me nào thả đếm nó đếm giờ đấy, nó đếm giờ đấy. one two three two Oh my god, oh my god. Swimsuit. Yeah. Okay, tiếp. Swimsuit. one two or three one two or three Come on, come on, come on. One, two, three. Ring. Yes. Now, ring, ring, ring. We have ring. We have ring here. One, two, or three. Picture one, two, or three. picture one, two, three. Come into for me, for me. One, one, one, one, one. Yes, okay. Scarf. Three. We have the word scarf. Scarf, scarf. One, two, three, four, five. Scarf, scarf. Where's the scarf? Here. Quickly, quickly, five. Okay, yes. Coat. Coat. Coat. Ah, one, two, three, four, five. What, what, what picture? Which picture? One exactly, coat. Shirt. Shirt. Okay, we have shirt. One, two, three, four, five. Where's my shirt? Wait, wait, yes, two. <laughs> umbrella umbrella umbrella okay we have so many picture here so which picture which picture which picture is the um, umbrella umbrella okay. oh umbrella you know that yes of course tie okay we have a tie the tie the tie here your father your uncle use a tie here yeah the tie the tie what this one yes of course bracelet Bracelet bracelet, something, something, something in my hand now. So I do this. Yeah. Bracelet, bracelet. Vòng, vòng tay. Yes, Yes, this picture. Watch. Okay, next. What? What? Something you use to check the time mình dùng để xem giờ hoặc là để uh, cho đẹp thôi <laughs> ok which picture one two three four five six which six six six yeah what okay now bag and shirt đúng không bag okay shirt shirt okay next là mình có umbrella umbrella thì là hình nào comment cho cô nào Ồ nhanh nhanh quickly nào, quickly one one one one. Okay, one one. Umbrella. Nào, xong, stop nào, stop, stop. One two three, one two three. Quickly, quickly, quickly. Bấm nhanh, bấm nhanh, bấm nhanh. Bali. <laughs> yeah, yeah, yeah. Two, two. Okay, now. Scarf. Scarf. We have ring, we have best bracelets. Ring, ring, ring. Ring trước nào. Where's ring? One, two, three, four. One, two, three, four. Yeah, we have one. Ring. Okay, bracelet. Con bracelet của Which picture? Which picture? <laughs> okay, this picture, yes. Bracelet. Yeah, bracelets. Okay, next, next. We have what? We have coat. We have what? We have a coat here. So the first what? What? Dùng để xem giờ huh? Now, one, two, three, four. One, two, three, four. Okay, quickly, quickly. Three, three. <laughs> Watch. Yes, how about the cut? How about the cut here? One, two, three. One, two, three. One, two, three. Three. Oh my God. Thank Coat. you. Coat. Tie, tie, tie. Okay, tie. Tie quickly, quickly. <laughs> we just have two pictures here and then we need to two one of them. <laughs> chưa <laughs> <laughs> Trời. the, the last one swim swim boy, oh, swim suit bộ đồ bơi okay swimsuit we just have a 10 we just have a 10 question left so the first what it is what it is bracelet what or scrap comment to go now bracelet what or scrap two okay Watch. what okay what is this what is this bracelet, bag, or scarf? Bracelet, bag, bag, or scarf? Scarf, scarf, scarf. Đúng scarf không? Yes, of course. Scarf. scarf. Why not? Okay, mình khó hơn một chút nào. Bracelet, bag, umbrella, and coat. One, two, three, four. One, two, three, four. Bracelet. Oh my God, you're so great. Next, next. Gần được rồi, 24 trên 30 rồi, 24, 24 in 30 rồi. 1, 2, 3, 4, skirt, bag, umbrella, or coat. 1, 2, 3. Now, which answer? Đáp án nào đây? Nhanh lên nào. Ôi ôi. Coat. Coat. Rồi, chính xác. Next. What is this? Shirt, bag, umbrella, tie, or swimsuit. Which which one one yes shirt. oh my god. Now bốn bốn câu four four. What it is? Bring back umbrella, tie or swimsuit. Four five yes swimsuit. swimsuit. Next next next next next one two three or four. Bring back umbrella or tie. Four. Time. Of course, four. <laughs> now next week, 28. Yeah, 28 We Just finished this. Okay, what is this? Bring bag or umbrella. Bring or bag or umbrella. Come on, okay. Ring. Good. Ring. What this? Bag or umbrella? Bag or umbrella? Bag. Bag. Yes, and the last one, of course, umbrella. umbrella. Good job, class. Cả lớp làm tốt lắm. Well done, well done. Yeah, we have the score here is 1,440 and we bởi vì là mình làm hơi chậm cho nên là chỉ được hai sao thôi nhưng lần sau cô sẽ gửi link cho các bạn để các bạn làm bài cho nó nhanh hơn nha. Okay. Yes nào so bây giờ mình cũng là muộn rồi 9 giờ 8 phút rồi nha không ờ, không ấy nữa thì bây giờ cô sẽ dặn bài tập về nhà đây ok oh, trời ơi vừa làm 10 phút bài tập xong thì các bạn có mệt không nhìn các bạn nào cũng mệt thở hồng hừng <laughs> yeah. bây giờ bạn nào cũng mệt quá Yeah. So bài tập của mình hôm nay thì cũng chỉ là ôn về từ vựng thôi đúng không nhỉ? Thì xong đó cả các bạn trên livestream cũng vậy thì cái link bài tập này cô sẽ gửi trên nhóm nhá để mình luyện tập nhá. Và cũng trong đợt mình đang thi Super Kids Moonlight thì cô vẫn chưa ra bài tập về nhà cô chỉ ra cho các bạn bài tập để luyện tập thôi để có thể mình vừa luyện chơi vừa nói hít ok rồi hẹn nha, hẹn các bạn vào hôm sau nha. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Chào các bạn trong trên livestream cũng như là các bạn ở trong Zoom nhá. Về nhớ ôn bài ngay chưa? Hôm sau không không nói được là là phạt đấy. Goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. See you. See you then. Cô sẽ gửi lại bài tập nhá. Cô sẽ gửi lại game cho các bạn ở trên nhóm nếu các bạn muốn luyện tập nhá. Goodbye, teacher. Goodbye, everyone. Have a good night. Practice. Uh, wash your face and go to bed. Bye-bye. -bye. Bye.